Hello, xin chào mọi người. À, hôm nay thị trường có lẽ mọi người cũng thấy là sau một thời gian tăng rất mạnh và có những cái phiên giảm mà cũng rất nhiều người à, thấy rằng nó giảm mạnh quá. À, tuy nhiên thì ờ, chúng ta thấy rằng trong thời gian rất dài vừa qua nó cũng tăng và không thấy ai thấy nói là tăng mạnh quá và hôm nay khi mà thị trường chung chúng ta giảm thì chúng ta lại kêu là nó giảm mạnh quá. Và ở đây thì với cái buổi chia sẻ hôm nay, có lẽ là hôm nay thì cái chủ đề của chúng ta là cái việc mà giá dầu tác động lên cái thị trường chứng khoán của chúng ta như thế nào và chúng ta cần phải làm gì khi mà trong thời gian tới à, thị trường có bị ảnh hưởng bởi giá dầu hay không thì à, có lẽ chúng ta sẽ cần phải nhìn nhận về thị trường của chúng ta một chút ạ. Ok ạ, nếu các bạn thấy là có những cái câu hỏi mà chúng ta muốn hỏi về giá dầu thì các bạn có thể comment xuống bên dưới hoặc là chúng ta có thể đánh giá xem là thị trường trong thời gian tới thị trường nào ngành nào có thể là những ngành hưởng lợi ngành nào là những ngành có thể thành công à, tuy nhiên thì ở ờ, trong cái buổi hôm nay có lẽ là Dũng sẽ đánh giá nhanh về các diễn biến của thị trường cũng như là thị trường chung cổ phiếu như thế nào để chúng ta có cái góc nhìn nhanh nhất à, khi mà các bạn đầu tư một số các bạn hỏi tôi là mua bán ra sao thì thực ra rất khó để đưa ra các bạn các điểm mua điểm bán bởi vì khi các bạn không hiểu rõ về lý thuyết của DVD thì thực sự là đưa cho các bạn có thể các bạn cũng sẽ không kiên nhẫn các bạn không đợi chờ khi mà cổ phiếu mà các bạn mua trước có thể nó bị ảnh hưởng mà có thể dẫn đến chúng ta bị thua lỗ rất nhiều ở ờ, trong đầu tư thì các bạn biết rằng là với Mac Mini hoặc là tất cả các nhà đầu tư khác bạn biết rằng là việc mà lựa chọn cái điểm mua nó rất quan trọng chẳng hạn tôi uh, chia sẻ cho các bạn những cái điểm mà cổ phiếu mà tôi có thể mua là sử như là cổ phiếu GEG e chẳng hạn thì các bạn biết rằng trong một cái quá trình uh, rất dài uh, để mua được thì với tôi tôi chỉ có những cái điểm mua điểm mua thứ nhất là điểm mua này điểm mua số 2 là điểm mua này đấy là hai cái điểm mua mà tôi sẽ là điểm mua chính sau đó thì cổ phiếu có thể tăng rất mạnh tôi sẽ không mua ở bất cứ điểm nào khác và chúng ta cũng tôi cũng không mua ở những cái điểm trước đó thì làm sao để biết những cái điểm mua này có lẽ các bạn sẽ thấy rằng là tất cả để biết những điểm mua này thực sự nó rất đơn giản thôi nhưng trong cái chương trình hôm nay thì đáng lẽ tôi sẽ làm một cái buổi uh, để xác nhận cái điểm mua cho quý vị các bạn nhưng uh, với cái việc mà diễn biến của thị trường chung như thế này thì uh, tôi sẽ để vào một cái video khác để các bạn có thể thấy được là khi mà chúng ta lựa chọn điểm mua nó đều có những cái ừ, sự khác biệt so với những cái à, điểm khác nhau trên thị trường và đây cũng là một cái điểm mua mà chúng ta thấy là à, mua xong cổ phiếu tăng rất mạnh một số bạn cũng hỏi, hỏi là nói nó chạy qua rồi thì chia sẻ nó rất đơn giản nhưng khi mà ai đã học về phương pháp của Dũng hoặc là nắm rõ được cái cách thức vận động cổ phiếu mà uh, Dũng chia sẻ trong thời gian vừa qua thì các bạn thấy là thực ra lựa chọn nó cũng rất khá là đơn giản ở đây chúng ta thấy là thị trường sau khi tăng rất mạnh bằng những phiên bùng nổ theo đà thì cái việc mà nó đã vượt qua vùng kháng cự đây chúng ta là là vùng kháng cự rất mạnh đoạn trước đó thì cái việc test lại nó chuyện bình thường à, một số người thì có bảo đầu đổ lỗi cho là cái việc mà giá dầu vừa rồi tác động lên cái thị trường à, có lẽ đấy là một phần rất nhiều à, rất um, cũng nghe thì nó cũng rất là hợp lý bởi vì các cổ phiếu ngành dầu khí nó cũng tác động lên khá nhiều lên cái thị trường chung của chúng ta đúng không ngành dầu khí tác động khá nhiều và chúng ta cũng thấy là bản thân thì ờ, trong thị trường chúng ta thì chúng ta cần phải nhìn rõ xem là thị trường chúng ta đợi tác động bởi những cái gì ạ một là những ngành uh, cổ phiếu dòng ngân hàng những cái cổ phiếu Vingroup những cổ phiếu ngành dầu khí và đặc biệt là chúng ta có những ngành chứng khoán có rất nhiều ngành khác nữa vậy cái ngành dầu khí của chúng ta nó tác động như thế nào với ngành ngân hàng với cái thị trường của chúng ta trong thời điểm này thì nếu mà góc độ nào đó thì sự tác động của ngành dầu khí cũng không quá nhiều nên cái cổ phiếu à, lên thị trường của chúng ta đúng không ạ nên chính vì vậy thì à, đây nó chỉ là mang tính chất là à, khi mà thị trường chúng ta cũng đang là đỉnh nếu ai đã thấy rằng đỉnh là tức là khối lượng tăng rất mạnh à, và giá không tăng nó cho chúng ta một cái điểm mà chúng ta là thị trường có những cái phân phối ngắn hạn nhưng thực ra gọi là phân phối ngắn hạn hay là chúng ta gọi là test hai cái cái điều đó chúng ta cũng thể là là thấy rằng là cái chuyện đó là chuyện bình thường Ờ, và bây giờ chúng ta cần có những cái điều gì để chúng ta có thể tính toán xem là đo lường xem sức mạnh của thị trường nó đang ở đâu. Đầu tiên thì ờ, các bạn sẽ thấy rằng là tất cả thị trường tăng nó là do đâu ạ? Do cổ phiếu, do các nhóm ngành dẫn dắt do những cái nhóm ngành như ngân hàng, uh, chứng khoán, như ngành uh, dầu khí, ngành bất động sản và rất nhiều ngành khác nữa. Tuy nhiên thì mỗi một giai đoạn thì có thể có những ngành mạnh nó sẽ tăng kéo thị trường đi lên. Và trong đoạn tới thì các bạn biết rằng là thị trường của chúng ta nó sẽ có được hưởng lợi bởi những cái gì ạ những cái ngành mà liên quan đến hưởng lợi về giá dầu đang ở mức thấp nhưng tuy nhiên thì nếu vận tải đang hưởng giá dầu đang thấp về cơ bản thì ờ, ờ, covid này thì gần như là không được hưởng lợi hoặc là những cái ngành mà có lẽ chúng ta sẽ nhìn rõ hơn đó là những ngành khai thác đá nếu trong thời gian tới mà chúng ta thấy là đẩy mạnh đầu tư công nhưng trong rời ngăn ngắn uh, chúng ta thấy là chưa có cái chiến lược kế hoạch nào thì khả năng đầu tư công nó sẽ chưa thể xảy ra được bởi vì uh, chúng ta còn là lên kế hoạch còn còn phải triển khai còn rất thời gian nhưng nó sẽ là một cái ngành mà chúng ta có thể là chúng ta quan sát theo dõi để chúng ta có kế hoạch khi mà thị trường cổ phiếu tích lũy tốt thì chúng ta mua một số thì thấy là nó hay và mà mua trước và cuối cùng sẽ phải trả giá đắt tôi biết rằng là rất nhiều người cũng đã mua trước khôn vặt mà đầu tư mà khôn vặt thì chúng ta sẽ thấy rằng là làm cái gì mà khôn vặt làm cái gì mà cảm giác là tham với thị trường thì chúng ta phải trả giá rất đắt và có những người mua cổ phiếu không biết cắt lót và trên thị trường thì những nhà đầu tư như Warren Buffett, Liam Moore, O'Neill tất cả những người kể cả số lót họ cũng đều cắt lót mà trong khi đó thì chúng ta đều được hướng dẫn là không cắt lót cứ mua trung bình giá xuống đó là cái cái việc mà tư duy chúng ta đó là có góc nhìn nó chưa chính xác đấy các bạn có thể thấy được là các bạn đi tìm tất cả các hệ thống phương pháp nào đi các bạn đều thấy người ta có những cái chiến lược để giảm thiểu rủi ro trong khi đó các bạn cứ được ai đó nói là mua cổ phiếu đi nó giá rẻ mua cổ phiếu đi nó đang tốt lắm thì đấy là lý do chúng ta cần phải ờ, xem lại đầu tiên chúng ta gọi là thị trường thì ờ, chúng ta sẽ nói về ờ, tác động của thị trường trong thời gian vừa qua như thế nào. Với kết quả kinh doanh của Vietcombank trong thời gian vừa qua, nếu các bạn đã thấy rằng Vietcombank Ờ, lợi nhuận của Vietcombank giảm 11% so với năm 2019 cùng kỳ nhá quý 1 thì các bạn thấy rằng là nếu 11% so 2019 thì nó không không phải là quá lớn Vietcombank và bản thân Vietcombank có một cái uh, thực chứ là dự phòng khá lớn nên việc và tác động như thế nó cũng không phải quá lớn lắm và với tác động của thị trường Ờ, với Vietcombank thì ờ, chúng ta cũng chưa thể nói được là Vietcombank có thể tăng mạnh hay không nhưng rõ ràng với những cái quá trình rũ ở lần đầu tiên đây là cách rũ lần đầu tiên và đây là cách rũ lần thứ hai nếu cách rũ này thành công thì Vietcombank có thể uh, có thể tạo ra một mức lợi nhuận từ 71.5 lên đến bao nhiêu lên đến 80 khoảng 82 83 ở vùng kháng cự này. Tuy nhiên các bạn nên lưu ý này, tôi sẽ không khuyến nghị các bạn mua ở đây tuyệt đối không khuyến nghị các bạn mua ở đây bởi vì có thể cổ phiếu cũng thể bị giảm tiếp ạ nhiều trường hợp là cổ phiếu sau hồi phục này nó vẫn có thể bị giảm tiếp nên chính vì vậy đây đây là những cái ví dụ bằng chứng để các bạn thấy là sau hồi phục nó có thể bị giảm tiếp nên tuyệt đối là chúng ta sẽ không mua trước tại vì chúng ta không thể khôn vặt trước chúng ta không thể mua trước tất cả mọi thứ mọi người biết rằng là trên thị trường ờ, để mua được bản thân William Neal, bản thân tất cả các nhà đầu tư hiểu biết thị trường họ cần phải có thời gian để cổ phiếu tích lũy trước khi tăng mạnh. Bạn có bao nhiêu tiền ạ? À? 5 tỷ, 10 tỷ hay 100 tỷ chăng nữa thì bạn vẫn là rất bé trên thị trường thôi ạ. Nên bạn không cần gì phải là mua trước, không cần gì phải uh, gom cổ phiếu giá rẻ cả. Bởi vì bạn có thể gom cổ phiếu bạn sẽ không lên được, bạn gom cổ phiếu bạn có thể là lao dốc và bạn sẽ trở thành những nạn nhân. Và đó là lý do vì sao bạn bảo là thị trường chứng khoán ở Việt Nam nó khó đánh hoặc là bạn bảo là big boy nó điều khiển thế nọ thế kia bởi vì bạn không biết bản chất nên ở đây có một cái quy tắc thứ nhất là đây là mô hình vai đầu vai à, cái vai này nó nó hơi yếu có thể à, chúng ta có thể gọi là, là vai đầu vai thiếu tức là một bên có vai một không bên có vai hoặc là nếu chúng ta lấy một cái này là vai một vai này là bé một vai này là vai lớn thì rõ ràng cái việc mà thị trường kéo lên vào cuối phiên hôm nay thực ra thường thì kéo lên vào cuối phiên với những giai đoạn khác nhau thì nó sẽ tích cực với giai đoạn mà ở đỉnh thì thường là đây là những cái giai đoạn để tiếp tục giảm à, giảm tiếp ạ tiếp tục giảm tiếp với giai đoạn tích lũy ở vần đáy hay trong giai đoạn tích lũy thì nó rũ ở cuối cùng và nó kéo lên thì đây là một cái giai đoạn có thể đi tiếp nên ở gáp cũng tương tự như vậy à, rất nhiều người hỏi gáp, gáp ở đáy khác hẳn gáp ở đỉnh gáp ở quá trình tích lũy khác khác gáp ở quá trình mà cổ phiếu đã chạy nước rút thì mỗi vị trí gáp nó phải khác nhau chứ không phải chúng ta đánh đồng vào nhau đấy là cái góc độ chúng ta phải hiểu rõ hành vi nhưng hôm qua có một bạn có hỏi Dũng là có phân tích về gác phân tích về điểm mua thì hôm nay Dũng có thể là tạm thời gác lại cái cái cái cái góc độ như vậy để cho chúng ta nhìn rõ hơn về à, toàn bộ thị trường à, vừa rồi thì Dũng nói về thị trường dầu khí có thể tác động như thế nào đến cái thị trường chúng ta nhưng bây giờ phân tích thì toàn phân tích về gì ạ việc uh, ờ, Vietcombank sao không phân tích về về về gác hay không phân tích về PVI hoặc là tất cả mọi thứ thì ờ, ở đây chúng ta sẽ nói về các cổ phiếu khác tác động thì rõ ràng là Vietcombank tuy rằng bị rũ bỏ rất mạnh, bị gãy khỏi gì ạ? Bị gãy khỏi SMA 20 đúng không? SMA 20 nhưng cuối phiên kéo lên, đây là một cái trạng thái tích cực. Nhưng tích cực này nó để điều kiện cần thôi. Còn điều kiện đủ nó phải cần cái sự xác nhận khối lượng lớn. Thì lúc đó chúng ta tính sao Nên thường thì cổ phiếu này có thể tạo ra thêm tích lũy một vài phiên nữa. À, tiếp theo cổ phiếu gì ạ? Cổ phiếu um, P PNG À, PNG cũng chúng ta biết rằng hôm qua Dũng có nói là chia sẻ ở phía đây là khối lượng khá là lớn một cái khối lượng khá lớn thì thường khả năng đi lên mạnh là rất khó đi lên và việc hôm nay rũ bỏ đây là một cái quá trình rũ bỏ tạo nền cũng đây là cái trạng thái tích cực và thường sau những trạng thái này cổ phiếu sẽ có hồi phục và nếu có thể đi lên thì vẫn phải có sự xác nhận các bạn nhớ là phải có sự xác nhận thì cổ phiếu mới tăng được còn không có sự xác nhận bạn mua trước bạn sẽ gặp rất nhiều rủi ro cái quá trình mà thị trường giảm mạnh cổ phiếu vẫn giữ được nhịp như này hoặc giảm ít hơn với khối lượng rất lớn tức là chúng ta thấy là bán tháo ra rất mạnh bạn biết là bán bất rất mạnh thì cái việc mà không giảm mạnh bán mạnh không giảm mạnh chứng tỏ là đã có một lượng cầu tham gia vào khá nhiều và chúng ta thấy là trong khoảng độ một vài phiên tới tức là khi mà thị trường chúng ta gọi là vỡ ờ, nhà nước chúng ta gọi là các tỉnh hoặc là gỡ bỏ cái cái, cái chúng ta gọi là cấm vận đi hay là à, cách ly xã hội thì rõ ràng là những cái cổ phiếu này nó có những cái góc nhìn khác và đây nó cũng sẽ làm cho chúng ta thấy là một cái góc nhìn tương lai có thể trong những quý này à, nợ xấu có thể ta tăng tất cả mọi cái gia tăng nhưng nó sẽ là cái động lực để cho cổ phiếu này tạo ra một sóng hồi trước khi có thể có những đợt điều chỉnh khác sau đấy là cái góc độ thông tin thực ra trên thị trường nó không quá uh, quá là là tác động quá nhiều đó các bạn ạ tại vì các bạn phải hiểu rõ là nếu thông tin nào nó cũ rồi thì gần như là nó chả có tác dụng gì cả nếu thông tin mới và với xu hướng thị trường mà kể cả thông tin xấu mà thị trường đang đi lên thì nó cũng chả có tác động nào và nên chính vì vậy thì bạn phải hiểu rõ về tài chính hành vi nếu ai muốn biết là tài chính hành vi như thế nào thì hãy mua cuốn sách là phi lý trí uh, phi lý trí nó đơn giản như này nếu các bạn mua một cái cái bút ở một cái uh, một cái cửa hàng nếu một cái bút đấy bình thường nó giá là 20.000 nhưng ở cái cửa hàng đấy nó giá là 50.000 thì bạn chắc chắn bạn sẽ không mua nhưng vẫn là cái cửa hàng đấy mà bạn uh, mua một cái áo khoác là một triệu và ở nơi khác nó có thể là cao hơn cái áo khoác đấy 100.000 hoặc là thậm chí là 3 3 400 nghìn thì thông thường chúng ta sẽ chấp nhận mua cái áo khoác đấy Ờ, với mức giá có thể đắt hơn vài chục, chục nghìn thậm chí là vài trăm nghìn đấy là cái chúng ta gọi là phi lý chín uh, tâm lý con người đó là uh, rất là là là là hay à, ở đây chúng ta nếu chúng ta hiểu về cái góc độ như vậy và đầu tư chứng khoán là chúng ta phải đầu tư hiểu rõ hành vi của thị trường và hôm nay chúng ta cũng thấy là cổ phiếu HAG cổ phiếu gọi là bét bảng nhưng nó cũng đã có cái gì ạ nó cũng đầu tiên là test e chúng ta nhìn này test e đợt trước khối lượng cũng là khá là là là Ừ, nhỏ thực ra và lần này test thì khối lượng lớn hơn tuy nhiên thì rõ ràng nó không có sự bán tháo thì đây cũng là một cái cái nền để cho chúng ta biết là cổ phiếu này cũng là quan tâm à, chúng ta sẽ nói khác một số cổ phiếu khác nữa là trong nhóm này tôi sẽ để ý một cổ phiếu gì ạ à, cổ phiếu vết VHM à, ờ, thị trường giảm âm âm lao dốc âm âm mà trong khi đó thì VHM vẫn giữ được bạn biết rằng là trong đầu tư chứng khoán thì bạn thấy rằng việc mà mua cổ phiếu giá rẻ đó là cái thực sự đó là mình không không không muốn là là là phân biệt đó là đầu tư giá trị hay là đầu tư nọ đầu tư kia nhưng bạn là nhà đầu tư cá nhân thì bạn cần phải ăn chênh lệch giá bạn nếu bạn mua cổ phiếu mà giá 10 mà cổ tức nó chia khoảng độ 15 20 phần trăm một năm thì tôi nghĩ là bạn thấy là nếu tốc độ tăng trưởng nó liên tục 20% thì bạn có hời rất lớn. Nhưng bạn mua cổ phiếu giá bao nhiêu? Giá 100 mà cổ tức nó chia cho bạn 20% một năm hoặc là uh, uh, nó chia lợi nhuận uh, bằng một hình thức nào đó bạn có mức lợi nhuận khoảng 20% một năm thì rõ ràng đó là là là là là, là không cao nếu mà nói về cổ tức ạ. Nên chính vì vậy thì việc mà bạn lỗ 50% với việc đầu tư giá trị thì bạn phải mất 5 đến 10 năm. Đấy, nhiều hơn nữa có có thể bạn mới hòa vốn bởi vì cách mà năm nào bạn cũng phải đạt lợi nhuận 20% một năm mà trong một thời gian ngắn bạn đã lỗ 50% rồi thì tôi nghĩ là bạn không thể nào lấy lại cái lợi lấy lại số vốn được chứ đừng nói là có lợi nhuận tại vì trong một nhịp đã lỗ đến 50% rồi mà đầu tư giá trị thì chúng ta thấy là như Golden Fed chỉ có 20% một năm thôi Đấy, 20 25% một năm thôi. Bạn phải tư duy điện, tư duy lại đi. Nó có cuốn sách là tư duy lại tương lai nên bạn hiểu rõ cuốn sách đó thì bạn sẽ thấy rằng là việc mà thị trường lên rất mạnh, khối lượng lớn, giá tăng mạnh. Ở đây là một cái gọi là sóng hồi, tôi vẫn nói là sóng hồi bởi vì xu xu hướng tuần nó vẫn đang giảm. À, xu hướng tháng nó vẫn đang giảm thì đây chúng ta chỉ có thấy xu hướng ngày ở trong cái này tôi sẽ không phân tích nữa bởi vì đã có những phân tích trước đó rồi bạn có thể xem lại thì khi mà các bạn thấy là việc mà xu hướng ngày tăng xu hướng tháng giảm xuống tuần giảm thì tất cả đây nó sóng hồi đơn giản là đó là sóng hồi còn khi mà xu hướng ngày xác nhận xu hướng tuần thì lúc ấy chúng ta sẽ xem tiếp là tuần có tăng hay không thì chúng ta cần thêm thời gian vậy thị trường trung giảm rất mạnh như này cổ phiếu vẫn chúng ta gọi là test test tức là test công kiểm tra cung nếu nó vẫn giữ được cái này những phiên tiếp theo vẫn giữ đường này hoặc có sự xác nhận thì đây có thể chúng ta gọi là những điểm mua khá là ok vì sao chúng ta lại không mua trước mà chúng ta không mua sau và chúng ta cần phải mua có sự xác nhận đặc biệt là sau những quá trình test cung xác nhận này nó mới tuyệt vời làm sao à, tôi lấy ví dụ cho một quý vị các bạn thực ra cái những cái này nếu những ai học về VSA của tôi các bạn đều thấy những cái này nó rất là bình thường chứ không có cái gì là phức tạp cả đây là một quá trình test cung ạ khi mà các bạn mua mua mua các bạn mua trước đấy cái đấy không quan trọng cả như cứ khi mà các bạn ở trong sàn nó com bạn lỗ 15% bạn sẽ đổ lỗi cho cái ông uh, uh, bên Quang Dũng DVD ông ở khuyến nghị ở đây làm gì có khuyến nghị ở đây ạ tôi chưa bao giờ khuyến nghị mua ở những vùng này nếu cổ phiếu nó ở vùng này tôi chỉ là theo dõi theo dõi vì bạn không hiểu phương pháp của tôi nên bạn có thể kết luận là tôi khuyến nghị nên chính vì vậy tôi sẽ không khuyến nghị bất cứ một ai cả nếu trong trường hợp các bạn không hiểu rõ phương pháp của tôi không hiểu rõ được cách thức mà tôi cổ phiếu vận động các bạn mua xong các bạn sẽ bị gặp những cái rủi ro thì các bạn lại đưa ra cái góc độ là tiêu cực và đấy là cái mà các bạn không chịu uh, chịu trách nhiệm về bản thân của mình và tất cả những quá trình test như này test như này nó xảy ra thường xuyên và trước khi nó có thể bứt phá đi lên đấy là cách thức mà thị trường luôn lặp đi lặp lại và tôi cho chia sẻ cho các bạn một cái góc độ nhìn khác với một cổ phiếu PHR à, ờ, nó cũng có những quá trình rũ rất mạnh đây các bạn nhìn này quá trình rũ rất mạnh lần tiếp tiếp theo được rũ rất mạnh và nếu bạn xem quan sát thì bạn thấy là những cái quá trình rũ này thường xuyên diễn ra trên thị trường việc mà sau khi rũ này nó có thể giảm hay không chúng ta cần phải đợi xem nó có sau khi rũ nó có hồi hay không chứ không phải là chúng ta lại tiếp tục bắt đáy bởi vì chúng ta bắt đáy chúng ta thấy nó rẻ chúng ta bắt đáy đó là cái cách mà chúng ta đầu tư ngược bởi vì trong đầu tư nó là đấu giá chứ không phải là uh, mua để giá rẻ giá đắt giá rẻ giá đắt đó là cái cách thức mà mọi người vẫn đang nói và có rất nhiều người nói mà chúng ta cần phải kiểm nghiệm trên thị trường xem là những cổ phiếu đó có thực sự là thành công hay không bạn có thể nhìn cổ phiếu Vinamilk đúng không ạ Vinamilk tăng rất mạnh sau đó thì nếu những ai học về Dũng thì bạn biết rằng Vinamilk nó đang ở chu kỳ 4 và nếu chu kỳ 4 thì bạn biết nó tham gia đầu tư hay không và rất nhiều người bảo nó đang rẻ nó đang thấp nó đang thế nọ đang thế kia nhưng bạn cần phải rõ là chu kỳ số nó đang ở giai đoạn 4 chu kỳ thứ 4 là nó đã bước vào một cái giai đoạn cần suy thoái và nó cần phải tích lũy lại trước khi nó bước vào tăng trưởng và bạn thấy rằng là những cái Ờ, góc độ như này đây là những cái góc độ đo lường để chúng ta quay trở lại chúng ta sẽ thấy rằng những cổ phiếu Masan là Masan thì các bạn thấy là rũ lần thứ nhất khối lượng cũng khá lớn và lần này rũ mạnh hơn và ở đây các bạn biết rằng khi mà cổ phiếu vượt đỉnh nhớ là vượt đỉnh thì bao giờ nó phải có quá trình test lại đỉnh đấy là nguyên tắc mà ai cũng biết còn trong trường hợp mà nó tiếp tục giảm tiếp thì tôi không nói làm sao tôi không thể nói được bởi vì đây nó vẫn chưa đủ điều kiện để các bạn mua một số anh chị em mua ở đây rồi nó chúng ta thấy là chúng ta sẽ gặp rất nhiều do nhưng một số anh chị em mua ở đây thì đến đây 20 phần trăm chúng ta bán ra chuyện bình thường tại vì có những cái chương trình cũng nói là các bạn cần phải bán ra chốt lời 20 phần trăm với những sóng hồi các bạn nhớ cái điều đó khi mà tôi đã nói rồi và có một cái video cách đây khoảng độ hai hai ngày ngày hôm qua à, vì sao tôi lại nói các bạn là cần phải cắt lót ạ ờ, không phải đương nhiên cái video đấy nó xảy ra mà tôi cần phải làm ngay đáng nhẽ tôi làm từ tối hôm kia nhưng vì uh, cái uh, âm thanh nó không được tốt lắm tôi phải sửa lại nhưng tuy nhiên thì đó cũng là một cái mà thông điệp để các bạn biết rằng là tôi làm bao giờ tôi cũng có những cái cái thông điệp để gửi đến các bạn uh, khi mà thị trường có những lúc mà nó đang biến động như này nếu bạn thay theo dõi lại tất cả những cái cái mà tôi chia sẻ nó đều có những cái thông điệp nhất định vậy bây giờ chúng ta nhìn thấy đây là một cái rũ lần thứ nhất khối lượng lớn và lần này rũ lần thứ hai à, nó vượt qua những cái đây chúng ta gọi đến cái điểm đáy thấp nhất đó với sự bán tháo này thì chúng ta chưa thể biết là cổ phiếu này có tốt hay không và chúng ta cần phải thường nó sẽ quay trở lại ngay ạ thường nó sẽ quay trở lại và khi quay trở lại thì các bạn đợi quá trình xác nhận thì lúc này các bạn mua gần như cái tỷ lệ thành công của bạn đến 8 90%. À, tôi cho ví dụ các bạn những cái ví, ví dụ đơn giản như là Vietcombank năm 2016 đây là cách mà tôi mua và lúc này nó chỉ có mỗi cổ phiếu này tăng thôi ạ. Đây là năm 2010 xin lỗi 15 chắc chắn là 15 vào khoảng độ tháng 3 tháng 4 gì đấy đời à, các bạn sẽ thấy rằng là cái việc mà đây ạ đây là cái góc độ mà các bạn nhớ là năm nay nó rơi rất mạnh nếu các bạn không hiểu rõ được rơi đây ETF sau đó thì tôi sẽ mua ở đây đây là cái điểm mua và cổ phiếu tăng được 20% gần 20% đấy cách thức mà giam ra giao dịch bạn biết rằng khi mà mua ở những điểm này nó có thể là tạo ra một cái giá cao hơn so với vùng đây nhưng chắc chắn là an toàn bởi vì nó đã rũ lần thứ nhất rũ lần thứ hai và cái sự xác nhận này nó sẽ ở ờ, bứt phái lên à, thông thường thì trước khi cái điểm mua chúng ta sẽ thấy có những cái điểm test cung hay là trong cái phân tích kỹ thuật à, nó có điểm pivot à, các bạn nếu các bạn sử dụng các đường trung bình động RSI thực ra là với những điểm này thì trong cái giai đoạn này thì nó dao động liên tục và bạn thấy là rối loạn thị trường rối loạn con mắt rối loạn tất cả cái tâm lý của bạn nhưng nếu các bạn mua ở này bạn thấy lại là đúng còn tất cả đoạn này bạn thấy nó sai vậy khi bạn ứng dụng ở đấy nó chỉ là hỗ trợ cho việc mà khi bạn có cái mẫu hình cụ thể là các bạn mua vào ok và các bạn thấy là masan thì các bạn sẽ thấy rằng là đó là những cái mà tôi cho các bạn kịch bản trước nếu bạn không kiên nhẫn bạn không đợi chờ bạn tiếp tục mua vào bạn bị thua lỗ đó là lỗi của bạn không phải lỗi của bất cứ ai cả mình không tích lũy đủ lượng thì làm sao mình có thể tích lũy đủ chất À, thực sự là nó không có may mắn trên thị trường chứng khoán mà tôi biết rằng rất nhiều người lên diễn đàn nghe ai đó phím hàng nghe ai đó nói là cổ phiếu này cổ phiếu tốt nhưng tôi tin chắc là nếu bạn không hiểu bản chất của nó bạn sẽ là người phá sản và lúc đó tiền là tiền bạn mất à, con cái gia đình bạn tất cả sự nỗi đau của bạn đó là do bạn còn những người kia người ta phím hàng cho bạn người ta nói bạn người ta trả mất cái gì cả thậm chí là họ ăn được phí giao dịch của bạn đấy là cách thức nếu bạn là khách hàng của họ nên chính vì vậy bạn hãy trao cho mình cái kiến thức cho mình những cái cái kỹ năng để bạn có thể đầu tư và cái phần mà các bạn có thể thấy rằng là trong tất cả các cổ phiếu ngân hàng dù là cổ phiếu ACB nó cũng bị giảm nhưng rõ ràng là cái việc mà nó đang tích lũy ở trên vùng này khi nó vượt qua khối lượng nó thấp nó không vượt qua được thì thường nó có quá trình test lại nếu test lại một khối lượng quá lớn thì các bạn có thể là cắt lót bởi vì dù là nó có thể quay trở lại bạn mua sau không sao cả việc chúng ta cần là chúng ta phải xử lý xử lý xử lý cái việc mà chúng ta bị thua lỗ từ 6 đến 8%. Những ai mà có thể chịu được 10% thì chúng ta có thể chấp nhận 10%. Thường thì à, nếu bạn có lãi khá khá rồi thì bạn có thể chấp nhận lỗ 10% một chút không sao cả. Nhưng nếu bạn chưa có lãi thì bạn có thể là à, đưa cái mức rủi ro của mình ở mức thấp độ thấp hơn. À, chúng ta có những cổ phiếu BIDB. À, các bạn nhớ một khái niệm đó là những cổ phiếu mà biến động lỏng lẻo hoặc là giá khối lượng lớn thì thường nó sẽ Ờ, không thể tăng mạnh ạ nhưng nếu mà VIDB nếu mà rũ hôm nay đúng không ạ rũ rất mạnh ngày mai hồi hồi phục luôn ạ nếu ngày mai hồi phục luôn các bạn nhớ nhé ngày mai hồi phục luôn về đến đây thì tới đây nó sẽ trở thành cổ phiếu rất mạnh bởi vì những cái điểm mà bứt phá khối lượng lớn đây chúng ta gọi là uh, bứt phá khối lượng lớn nhưng rõ ràng trong thời gian vừa qua thì nó không có siết chặt tuy siết chặt nhưng khối lượng nó vẫn ở mức cao xin lỗi ạ thì rõ ràng uh, nó chưa có xác nhận thì bạn sẽ tốt nhất là bạn đừng có giao dịch nhưng nếu thật thời gian tới mà nó đang cắt SMA 20 nó hồi và nó xác nhận thì đó là cái lý do bạn có thể mua vào mua thật nhanh đấy là lý do tôi muốn chia sẻ cho các bạn cái góc độ để các bạn nhìn vậy các bạn có mua cổ phiếu PVD không ạ à, thực ra những cổ phiếu PVD thì về cơ bản đây là những cái tác động tâm lý về thị trường uh, cái giao dịch uh, về tương lai tức là hợp đồng tương lai của dầu tháng 5 giảm âm hơn tức là khi bạn mua cổ phiếu bạn mua dầu thì ờ, cái người mà sản xuất còn cung cấp tiền cho bạn bởi vì thực ra cái thời thì cái kho dự trữ khi bạn bạn cũng cần phải mất tiền có khi là bán với cái việc mà giá nó làm sao giá nó rẻ hơn một chút đúng không giá rẻ hơn một chút nhưng cái người mà uh, uh, mua thu gom dầu của mình nó vận chuyển dầu đi thật nhanh để mình không phải thu Ờ, kho nữa hoặc là có rất nhiều nguyên nhân khác nên chính vì vậy thì bạn biết rằng là đấy nó chỉ xảy ra uh, một gần duy nhất trong thời gian uh, vừa qua nên bạn mua cổ phiếu bạn đừng nghĩ là cổ phiếu của bạn tốt uh, Mac Mini có nói là ông không bao giờ để ý cái cổ phiếu mà nếu cơ bản tốt cơ bản rất tốt tăng trưởng rất tốt nhưng nếu nó không có những cái mẫu hình xu hướng tăng giá nhưng nếu mà cổ phiếu mà có mẫu hình tăng hướng xu giá thì cơ bản không tốt ông vẫn cứ mua nhưng vần thường thì ông áp dụng giữa hai chiến lược là đầu tư giá trị và đầu, đầu tư tăng trưởng và đầu tư uh, kỹ thuật và với kỹ thuật ở ờ, uh, của ông của những người mà tôi được biết đó là họ chỉ áp dụng giá và khối lượng còn tất cả những cái công cụ khác thì họ không sử dụng nhiều họ chỉ sử dụng những cái công cụ mang tính chất là cung cầu định lượng chứ còn những cái công cụ mang tính chất là ở ờ, những cái ừ, có thể là một ai đó họ thành công nhưng tôi tôi đọc rất nhiều thì những người như Mac Mini, O'Neill thậm chí là Leo Moore, rất nhiều người, rất nhiều người khác, Quick Up. Nếu các bạn có thể xem danh sách rất dài trong những cái cuốn sách là đầu tư chứng khoán, người nhà đầu tư thành công thì các bạn thấy là họ đều sử dụng chung một cái công thức đó là giá khối lượng. Nên nếu bạn chưa học chưa biết thì có thể đi tìm kiếm những cuốn sách như vậy các bạn đọc các bạn hiểu thì các bạn thấy là quy luật cung cầu nó quyết định đến tất cả quá trình đầu tư của bạn và cổ phiếu gas cũng tương tự như vậy bạn cũng thấy là gas nó cũng tăng giá rất mạnh đúng không tăng giá rất mạnh và nó bị tác động bởi gì ạ tác động bởi giá dầu nhưng uh, với những đợt vừa rồi thì chúng ta thấy là khối lượng nó quá lớn ở phía trên này nó không có sự cạn kiệt khi mà cổ phiếu quá lớn không có sự cạn kiệt mà giảm này trong tôi gọi là SOS 6 khi giảm khối lượng SOS 6 thì khả năng nó sẽ có những nhịp hồi thường là thấp khi được gãy khối lượng lớn thì cái nhịp hồi thường là thấp các bạn nhớ nhé nên việc mà chúng ta nhìn vào việc banh thì rõ ràng uh, nếu trong phiên này mà nó giữ lại tiếp tục gãy khối lượng lớn như này thì nó sẽ cho chúng ta là một cổ phiếu rất xấu nhưng nếu nó hồi như này thì chúng ta chưa thể nào khẳng định là nó tốt hay xấu nhưng rõ ràng chúng ta vẫn có cơ hội để tiếp tục theo nó nó trong cái dạng tới nếu trong dạng tới mà nó xác nhận thì các bạn mua cái những cái đợt xác nhận bởi nó rũ hết rồi rũ cái nhỏ lẻ đã ra hết rồi bọn nhỏ lẻ phải bán hết rồi thì việc nó kéo lên nhà nó xác nhận đó là một cái điều rất tuyệt vời trong quá trình đầu tư và bạn sẽ thấy rằng rất nhiều cổ phiếu kể cả những giai đoạn trước đó nó cũng đã có những cái đợt rũ liên tục liên tục đấy chúng ta nhìn rũ này xong kéo lên đấy các bạn nhìn là kéo lên nó còn có những đợt rũ này trước khi nó mới bứt phá lên và bạn chỉ mua phiên này thôi ạ bạn chỉ mua phiên xác nhận này thôi thường nó sẽ rũ được và nó có thể test rất nhiều lần và đấy là lý do bạn cần phải hiểu rõ thay vì chúng ta mua theo cảm tính theo mách nước người khác thì hãy tập trung cho mình hãy trang bị cho mình kiến thức trang bị cho mình những cái giá trị bên trong để để bạn có thể thành công và lần nữa thì uh, xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã lắng nghe theo dõi cái chia sẻ uh, chứng khoán hôm nay đây là những chia chia sẻ nó mang tính chất là uh, cập nhật về thị trường và bạn biết rằng là với giá dầu uh, như uh, hiện nay thì rõ ràng là nước Mỹ người ta cũng không uh, chạy xe à, tàu bè gần như người ta cũng không di chuyển máy bay tất cả hàng không thì giá dầu nó bán cho ai dù là ông Putin dù là bất cứ các nước nào có có giảm cái lượng trữ đến bao nhiêu bản thân Trung Quốc vừa rồi họ cũng thu gom được một mớ rồi ạ vì giá dầu rẻ rất nhiều nước đã thu gom một mớ rồi nên chính vì vậy kể cả Việt Nam có sản xuất dầu dầu để làm gì ạ bán dưới giá trị để bán làm gì nên chính vì vậy thì tôi nghĩ là việc mà chúng ta thấy rằng giá dầu có khả năng đi lên lại trong thời gian tới thì nó chỉ mang tính chất kỹ thuật thôi nó chỉ mang tính chất kỹ thuật nên chính vậy là ngành dầu khí là cái ngành mà có lẽ trong thời gian tới nó sẽ không có tác động nhiều lên thị trường chứng khoán và thậm chí nó mang tính chất là tiêu cực nên chính vì vậy thay vì các bạn mua ra cổ phiếu khác PVD hoặc là nghĩ là giá nó rẻ đừng nghĩ rằng giá nó rẻ mà hãy thay đổi cái tư duy của mình hãy thay đổi tư duy của mình cổ phiếu chúng ta chỉ mua theo chu kỳ theo cái gì ạ chen của nó và hay chúng ta gọi là theo pha pha lên và xuống thôi đừng có mua vì giá nó rẻ mà bạn đấu giá giá rẻ đấy là cái gốc mà các bạn cần nắm rõ và nếu các bạn chưa hiểu rõ được thì các bạn mua cuốn sách đó là làm giàu qua chứng khoán của uh, ờ, Wilomel hoặc là mua sách là Mac Mini à, đó là phù thủy sản chứng khoán hoặc là bạn có thể đọc những cuốn sách của Wyckoff à, ờ, hoặc là có thể chết về chứng khoán các bạn sẽ thấy được tất cả những cái con người vĩ đại như vậy họ có cái công thức như nào nên chính vì vậy thì bạn cần phải cho mình cái công thức ok chưa phải cho mình công thức để bạn có thể chiến thắng thị trường uhm, cuối cùng thì à, nếu các bạn thấy cái video này hay thì bạn có thể là com like hoặc là uh, bấm chuông để Ờ, khi mà tôi phát thì ờ, các bạn sẽ là người sớm nhất để nhận được cái video mũi này ờ, xin cảm ơn rất nhiều